Hệ sinh thái VN Edu mến chào quý thầy cô đến với video hướng dẫn tạo phòng học Google Meet. Tại trang chủ Google Chrome, chọn lớp học được phân công giảng dạy, nếu chưa thấy cửa sổ lớp học, chọn thêm cửa sổ. Đăng nhập địa chỉ Gmail của lớp được phân công giảng dạy. Truy cập vào website meet.google.com. Tạo cuộc họp mới, lên lịch cho phòng học. Hoặc chọn kho ứng dụng Google. Chọn ứng dụng lịch. Chọn tạo lịch. Tiếp đến chọn tùy chọn khác. Thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc khóa học. Thiết lập quyền của khách mời thêm địa chỉ email vào phòng học hoặc xuất file Excel danh sách lớp tại phần mềm VNEDU, copy cột email. Dán vào tại vị trí thêm khách, sau đó nhấn Enter. Chọn lưu phòng học. Copy đường liên kết. Dán đường liên kết vào phòng học ảo tại hệ thống học trực tuyến LMS. Điền các thông tin trong giao diện tạo phòng học ảo. Sau đó lưu lại học sinh sẽ tham gia học online theo thời khóa biểu trực tuyến, sau khi thêm học sinh vào lớp học. Nếu thêm địa chỉ mail vào phòng học, vào kho ứng dụng Google chọn lịch. Chọn chức năng sửa để bổ sung địa chỉ mail vào lớp học. Thêm địa chỉ email vào phòng học. Sau đó lưu lại.